Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh ờ, Bất động sản Long Việt. Xin ờ, chân thành cảm ơn ờ, quý cô bác anh chị đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Và hôm nay thì xin giới thiệu với cô bác anh chị một mảnh đất tại dãy 12 của khu đô thị mới Đồng Giao, Doveco. Con đường các bạn đang nhìn lên thẳng trước kia chính là con đường đi tới các bạn nếu mà đi đường đồng giao các bạn à, đi tới viện kiểm soát đây là con đường mà thẳng viện kiểm soát các bạn sẽ phải xuống độ khoảng 500 à, mét hiện nay là tôi đang đứng ở dãy 11 à, dựa lưng vào dãy 12 ở dãy 11 này thì là hướng Nam đứng tại khu vực đất trống bởi vì phía dãy 12 là đang có căn nhà đang xây nó khá là ổn ờ, máy trộn bê tông đang chạy khá là ổn nên là tôi ờ, quay về vị trí của ờ, đằng sau dãy 11 và quay ngược lên cho các bạn xem định vị mảnh đất này thì các bạn đến dãy 12 và nhìn mảnh đất là đối diện căn nhà xây xong rồi khá là đẹp kia màu trắng thẳng căn nhà màu trắng kia chính là mảnh đất chúng tôi đang cần giới thiệu với diện tích là mặt bề ngang là 7 m và chiều dài là 25 m, tổng là 175 m vuông. Đây là hướng bắc, nhìn về phía ờ, ngọn núi kia, núi Ba. Núi thì là dãy 17 rồi. Khu vực này thì rất nhiều nhà xây toàn nhà đẹp. Mảnh đất ờ, các bạn đang nhìn đây là chính là cái mảnh đất cách ờ, một lô 7 m là đến căn nhà mà các bạn đang nhìn giá của mảnh ờ, bất động sản này 175 mét vuông chúng tôi đang ờ, chào bán với giá là 1 tỷ 590 ờ, triệu và có thương lượng cho cô bác anh chị nào quan tâm phía xa các bạn nhìn nhìn kia chính là quy hoạch của khu tượng đài thành phố tượng đài quảng trung hoàng đế và nhìn thẳng sang nữa thì có sẽ có con đường quy hoạch là 25 m chạy thẳng sang ờ, cầu thục Yên Sơn ờ, cách ờ, vị trí mảnh đất này độ khoảng 200 m thôi Đây chính là con đường có những cái cầu và cái dòng này cũng chạy thẳng sang Yên lắm có anh chị nào mà quan tâm mảnh bất động sản này thì xin mời liên hệ với Long Việt số điện thoại của chúng tôi là 085 928 7777 với giá là 1 tỷ 590 triệu đồng. Dãy 12 này thì à, nếu mà chạy thẳng lên à, phía bên tay trái lên phía chạy vòng thì là quy hoạch tượng đài. Đường à, khá là rộng và chạy thẳng bên thì xuống dưới là sẽ các bạn đi tới trường mầm non Việt Thắng Chúng tôi đang quay đây nhưng mà cái tiếng gió là khá là to nên là có lẽ là ảnh hưởng ờ, khá nhiều đến ờ, chất lượng của âm thanh à, rất mong được à, các bạn thông cảm à, xin à, cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của chúng tôi xin cảm ơn đây là con đường chúng tôi đang đi ra vừa rồi là chúng tôi đứng là ở dãy 11 và bây giờ đang đi à, chạy thẳng lên đường Đồng Giao vực này thì à, lúc nào cũng có rất là nhiều nhà xây dựng liên tục phát triển khu dân cư khá là đông đúc À, căn nhà kia chính là căn nhà của à, tôi không nhầm thì đó là viện kiểm sát đúng không à, vâng, kia chính là viện kiểm sát thì các bạn đến à, đi đến cuối của cái tường rào của trung tâm thể thao thành phố Tam Điệp Sân Vận Động ấy là các bạn sẽ phải chạy thẳng xuống là chính là cái lô đất à, chúng tôi vừa giới thiệu với các bạn à, xin uh, chân thành cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip của chúng tôi xin à, cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video clip tiếp theo xin tạm biệt